Kiệt chú là chú ấy còn có hai là hai mắt tròn Chú ngồi học bài một mình bên hồ sâu cây vườn xoan Bao bao cá trên non cùng bao con cá rau son Tung tăng chiếc bay son nhịp theo chiếc ấy vang son Kiệt chú là chú ấy còn bên get you, let you